Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học về SEO căn bản dành cho người mới bắt đầu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt công cụ Google Analytics. Google Analytics là một công cụ miễn phí được Google tạo ra giúp bạn phân tích các hoạt động trên trang web của mình. Nhờ vào công cụ này thì khi mà bạn có nhiều dữ liệu hơn thì bạn có thể đưa ra các quyết định marketing của mình tốt hơn. Công cụ Google Analytics là cách thông dụng để kiểm tra xem lưu lượng tìm kiếm tự nhiên của bạn có tăng lên hay không. Bạn không dùng nó để làm SEO mà dùng nó để đánh giá xem rằng liệu quá trình bạn làm SEO có hiệu quả hay chưa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt công cụ này. Giống như bài học trước, bạn cần có một cửa hàng trên Azicat và tài khoản Google. Khi tất cả đã sẵn sàng, hãy truy cập vào địa chỉ google.com/analytics sau khi truy cập vào trang web như mô tả, bạn click vào Start for Free. Tiếp tục tạo tài khoản. Chọn tới tài khoản mà bạn muốn rồi chọn tiếp. Chọn cấu hình phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Nếu doanh nghiệp chỉ có website thì lựa chọn cấu hình đầu tiên. Nếu có cả website và app mobile thì lựa chọn cấu hình số 3 là ứng dụng và web. Ở đây mình sẽ lựa chọn cấu hình 1. Tiếp tục đến bước thiết lập thuộc tính. Các bạn nhập đầy đủ thông tin của doanh nghiệp, chọn danh mục ngành phù hợp với cửa hàng của bạn, sau đó chọn múi giờ tại Việt Nam. Đọc các điều khoản và chọn chấp nhận. Tiếp theo, mở tab quản trị viên, chọn mục mã theo dõi và copy ID theo dõi. Mở tab mới và vào trình quản lý cửa hàng Azica của bạn. Chọn trang website, mục thiết lập cấu hình. Dán ID vào ô Google Analytics, sau đó click lưu thông tin. Như vậy với các bước trên, mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt thành công công cụ Google Analytics vào cửa hàng trên Azica. Hy vọng mọi người có thể thực hiện thành công. Hẹn gặp mọi người vào các bài học kế tiếp.